Cô chào các em Hôm nay các em học bài Tập làm văn Tuần 23 Tiết 46 Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối Bây giờ cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài học này nhé Phần 1 nhận xét Bài 1 Đọc bài văn sau Bây giờ Cô và các em cùng nhau đọc bài cây gạo Cây gạo Cây gạo già mỗi năm lại trở lại tuổi xuân Cành nặng trĩu Những hoa đỏ mộng Và đầy tiếng chim hót Chỉ cần một làn gió nhẹ Hay một đôi chim mới đến Là có ngay mấy bông hoa lìa cành Những bông hoa rơi từ trên cao Đài hoa nặng chúi xuống những cánh hoa đỏ rực quay tiếp như trong trống Nơm thật đẹp Hết mùa hoa Chim chóc cũng vãng Cây gạo chấm dứt những ngày tưng bừng ồn ả Lại trở về với dáng vẻ trầm Tư xanh mát Cây đứng im cao lớn Hiền lành Làm tiêu cho những con đò cập bến Và cho những đứa con về thăm quê mẹ Ngày tháng đi thật chậm mà cũng thật nhanh những bông hoa đỏ ngày nào đã trở thành những quả gạo múp miếp hai đầu thon rút như con thoi sợi bông trong quả đầy dần căng lên những mảnh vỏ tách ra cho các muối bông nở đều chín như nồi cơm chín đội vung mà cười trắng lóa cây gạo như treo rung rinh hàng ngàn nồi cơm gạo mới theo vũ tú nam sau khi các em đọc xong bài văn này rồi, các em sẽ làm qua hai bài tập. Bài tập 2 Tìm các đoạn trong bài văn trên. Bài 3 Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn. Bây giờ các em suy nghĩ và làm bài nhé. để xem các em làm bài có giống ý của cô không nào bài cây gạo có 3 đoạn mỗi đoạn mở đầu ở chỗ lùi vào một chữ đầu dòng kết thúc bằng dấu chấm và xuống dòng Nội dung chính của mỗi đoạn là Đoạn 1 Tả từng thời kỳ ra hoa Đoạn 2 tả lúc hết mùa hoa đoạn 3 tả thời kỳ ra quả thì ở bài cây gạo này mỗi đoạn văn tả một thời kỳ phát triển của hoa gạo các em vừa tìm hiểu xong phần nhận xét chúng ta rút ra được ghi nhớ như sau trong bài văn miêu tả cây cối mỗi đoạn văn có một nội dung nhất định chẳng hạn tả bao quát tả từng bộ phận của cây hoặc tả cây theo từng mùa từng thời kỳ phát triển vân vân khi viết hết mỗi đoạn văn cần xuống dòng sau đây các em sẽ đọc lại phần ghi nhớ một lần nữa nhé sau khi các em đọc xong phần ghi nhớ các em hãy sang phần luyện tập. Bài 1. Xác định các đoạn văn và nêu nội dung chính của từng đoạn trong bài văn cây trám đen. Đây là bài văn cây trám đen. Các em sẽ đọc thầm và tìm cho cô trong bài văn này gồm mấy đoạn và xác định nội dung chính của từng đoạn nhé. Sau đây các em sẽ đọc và suy nghĩ làm bài. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi sửa bài Bài văn có 4 đoạn Mỗi đoạn mở đầu ở chỗ lùi vào một chữ đầu dòng Và kết thúc bằng dấu chấm Và xuống dòng Đây là đoạn 1 Từ ở đầu bảng cho đến dài chừng một gang thì nội dung chính của đoạn 1 này là tả bao quát thân cây, cành cây, lá cây trám đen. Đoạn 2. Từ trám đen cho đến không chạm hạt. Nội dung chính của đoạn 2 là tả hai loại trám đen, trám đen tẻ và trám đen nếp. Đoạn 3. Cùi trám đen cho đến soi hay cướm Đoạn 3 này nêu lên ích lợi của quả trắm đen. Đoạn 4 Chiều chiều cho đến ở đầu bảng Trong đoạn 4 Nội dung của nội dung chính của đoạn 4 là nêu lên tình cảm của người tả với cây trám đen Đây là trám đen nếp đây là hình ảnh trám đen tẻ chúng ta qua bài tập số 2 hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết yêu cầu bài này chúng ta sẽ viết một đoạn văn và nói về lợi ích của một cây mà mình biết đây là phần gợi ý viết đoạn văn khi các em viết cây đó là cây gì đó là cây ăn quả hay là cây bóng mát quả của cây có hương vị như thế nào nó đem lại cho em cảm giác gì lợi ích của quả đối với người trồng cây như thế nào hoặc là các em tạo cái bóng mát thì các em sẽ viết đoạn văn là cây bóng mát đó cho em cảm thấy như thế nào khi trời nắng nóng nó đem lại vẻ đẹp gì và lợi ích gì cho cảnh quan môi trường thì dựa vào gợi ý này các em sẽ viết đoạn văn tả một loài cây mà mình mình thích hoặc là mình biết các em lấy vở ra và làm bài 2 vào vở nhé đây là bài tập tham khảo tả lợi ích của cây chuối Đoạn văn thứ hai là tả lợi ích của cây phượng Cô chào các em Cô chúc các em chăm ngoan học tốt Tiết học chúng ta tới đây kết thúc